Xin chào Tôn Ngộ Không nhé. À quên xin lỗi Đờ Ga nhé. Bạn thần tượng cầu thủ nào của câu lạc bộ Nam Định vậy? Ồ, tất nhiên là thủ môn Đinh Xuân Việt rồi. Ông biết rồi cứ đùa dai. Thực ra tôi thần tượng Đinh Xuân Việt cũng khá lâu rồi. Thế bạn ấn tượng gì ở Đinh Xuân Việt? Ấn tượng hà, Xuân Việt cao to đẹp trai hơn tôi mà. Lại phản xạ tốt bay nhảy nhiều lúc tôi nhìn hoa cả mắt. Bạn dự đoán thế nào về trận siêu kinh điển của V-League giữa Nam Định với Hà Nội? Thực ra nói về dự đoán thì cái này tôi hơi kém. Tôi mạnh dạn dự đoán Nam Định sẽ có chiến thắng thuyết phục trước đại diện thủ đô. Bạn có mong muốn một ngày nào đó được tới chảo lửa thiên trường không? Tất nhiên rồi chứ, tôi còn muốn khám phá cả thiên đường quất lâm nghe nói hải sản tươi ngon lắm. Pep pep. Ô sờ kê tôi nghe thấy rồi tôi đoán nhé bạn chuẩn bị hỏi tôi tại sao năm nay lại mua Hà Lan đúng không? Ăn may thôi mà, Hà Lan nói với tôi là tôi đến đây vì đam mê chứ tiền nong quan trọng gì tầm này. Năm nay tôi có đội hình siêu khủng. Vì vậy tôi hứa với các bạn nếu man xanh năm nay mà bung mà toang không uống được C1 thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mà trả hứa với các bạn thì tôi cũng chịu trách nhiệm nên cứ thế mà chơi thôi. Hê hey hê, hey, ông cho tôi hỏi chút. Nghe nói V-League chuẩn bị thi đấu theo lịch như giải ngoại hạng Anh vậy ông có đánh giá gì? Quá tuyệt vời luôn, điều đó là rất hợp lý để cho chúng tôi và các câu lạc bộ ở châu Âu có thể mua bán và trao đổi cầu thủ với V-League của Việt Nam. Như các bạn biết đó ở Việt Nam có một câu lạc bộ mà có dàn cầu thủ thi đấu nhiệt huyết nhất đó là Nam Định. Họ có lượng khán giả mà có lẽ là cuồng nhiệt nhất thế giới. Ông có dự đoán nào về kết quả trận đấu sắp tới của câu lạc bộ Nam Định với câu lạc bộ Hà Nội? Nam Định lại thắng thôi đoán làm gì?